chào anh em nhé Hôm nay ờ, sẽ dẫn ờ, anh em đi lắp cái con ờ, wifi phụ Nhưng mà con này là con super Supernet của bên Viettel Con này có tên là 8020, 8021 Xem xem cái mã nó 8021 V5 đây con 8021 à, V5 cái con này là con à, model à, Supernet à, con wifi phụ của Supernet à, con wifi hai băng tần này nhau nhé con này nếu mà làm anh em kỹ thuật mà làm mất ấy thì phải uh, bán tích bán là 700 000 một cái con wifi như này wifi này thì uh, nó cực khỏe luôn dùng uh, mấy cái con uh, home wifi này rất là thích anh em. chơi game hoặc là lướt web các kiểu là chạy rất là mượt con modem này à, con wifi full này là wifi hai băng tần ba cái đường dây thì đã kéo sẵn rồi nhưng mà chưa có thiết bị để lắp vào hôm nay à, sáng nay lại à, đi vào để lắp đặt cái à, con hôm này thôi mấy nay gần tết nhiều việc quá chạy loạn hết cả đầu lên mỗi ngày năm sau cái triển khai mới nếu mà triển khai mới ở trong từng khu vực thì nó còn dễ triển khai nhưng mà ở đây tôi quản lý mấy xã cơ nên cứ chạy loanh quanh loanh quanh tốn thời gian đi lại nhiều lắm cái địa bàn của tôi thì hai người làm anh em nhá hai người làm nhưng mà cũng vắt hết sức ra cũng không kịp chạy luôn nhiều khi còn phải hẹn khách hàng ngày mai xử lý đó Đấy, nhưng hôm nay là hôm nay là có mấy cái sự cố rồi sửa xong ba bốn cái bốn cái sự cố rồi bây giờ đi làm à, một cái sự cố xong một cái triển khai xong còn lắp cái wifi phụ này nữa cái đầu việc khá là nhiều đầu việc mùa này nó là mùa giáp tết cho nên là khách hàng có nhu cầu khá là cao đây còn thêm một cái con à, tenda này nữa à con tp link này nữa FTP link này thì đi lắp cho nhà khác khách hàng lắp cái cam lắp cái con này chắc dùng cũng không được Ờ, home wifi này thì bản chất ấy là nó phục vụ cho những cái nhà mà có nhiều tầng đấy wifi um, để làm sao để tối ưu nhất cái không gian của nhà mình à, nó đồng cái thứ hai nữa là nó đồng bộ ưu điểm của nó là đồng bộ được cái một cái một cái tên wifi và nó phủ kín hết nhà mình qua một hai ba con gì đấy ví dụ nhà hai tầng thì dùng hai ờ, hai cái ờ, con wifi này là được tất cả vị trí ngõ ngách là khả đều đều khả năng bắt được đợt trước ờ, xe đợt trước nếu mà nhà hai tầng thì ờ, anh em phải uh, sử dụng đến wifi phụ như cái này mình mua ở bên ngoài mình bán cho khách hàng thôi nhưng mà đợt này là có cái gói đấy gói home wifi gói home wifi cho phép anh em là những cái đồ này đồ miễn phí anh em nhé được Viettel cấp đồng bộ được cái thiết bị của nhà các bạn nhưng mà cái gói cước của nó thì nó cao hơn so với cái gói cước thông thường khác bởi vì các bạn được trang bị là model hai băng tần bảo hành bảo trì là miễn phí các bạn không phải không phải lo các bạn chỉ việc sử dụng thôi không cần phải lo nghĩ cái gì cả Rồi chúng ta đi đến lắp nhá Nói hơi nhiều rồi Đấy anh em nha Hôm qua đã làm xong hết ở đây rồi bây giờ cắm vào thôi khi mà cắm cái con à, 8021V5 này thì anh em cắm luôn cái dây lan vào nhé ở trên này nó có cái ờ, VLAN cây mật khẩu để ờ, đăng nhập vào này anh em lưu ý này địa chỉ IP đây 192 168.101.1 bây giờ sẽ kết nối đến wi-fi đã đây Viettel AZN6 này ST là hoa này. XX hoa P57X cái password nó thường là chữ chữ hoa chữ thường và số này anh em à, đăng nhập đến cái địa chỉ 192.168.101.1 nhá password này 8k cộng phần trăm 9 i d4 login ở đây thì anh, anh em kích vào ba chấm xong chọn PC version đây wifi name với password anh em xóa đi đánh lại thôi ra ngoài xem tên truyền thống VT phòng truyền thống mật khẩu từ 1 đến 9 anh em đặt mật khẩu từ 1 đến 9 em có mạng hả em vâng phòng này được chưa đây được rồi đấy chị ờ, mật khẩu từ 1 đến 9 chị nhá ờ, đến chiều được thì bây giờ được luôn đấy ờ, mật khẩu từ 1 đến 9 thì vâng anh em có lại cái mật khẩu đăng nhập nhé ví dụ anh em đặt quen cái gì thì anh em đặt đúng như vậy ờ bạn nào ờ, ok ờ làm từ hôm qua rồi mà ok làm xong bây giờ mà còn bạn làm giáo viên anh em ạ mình thì chơi cái nghề này vật vả vãi đái đâu hết cả đầu đến 9 đây nha tôi treo ở trên này Rồi vào thử xem nào một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín cái đó speed test luôn cho anh em nữa nhé con này hai băng tần cực trâu luôn quay này quay nét hai bảy mươi tám mươi mê rồi đấy ủa khiếp vậy đấy gần 200 mê anh em ạ <laughs> kinh thật ui 249 mê ok anh em nhá đấy lắp mấy phút là xong rồi đi việc khác rồi